chào tất cả anh em thì ờ, ngày hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em bộ một mà để cho anh em đi lắc ở sòng sới luôn luôn là có cái tỷ lệ chuẩn xác nhất thì cái bộ một ngày hôm nay mà tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ một tài xỉu hay của bên cơ sở bên tôi đó thì ờ, cái bộ tài xỉu hay này thì ờ, cũng mới trên thị trường thì cũng rất là ít anh em biết đến cái bộ một này và những anh em mà đã từng sử dụng qua cái bộ hột tài xỉu hay của bên cơ sở bên tôi thì anh em biết được rằng là cái bộ hột này cái cách đi hột của cái bộ hột tài xỉu hay này nó như thế nào đúng không ạ nó chuẩn và tỷ lệ nó chuẩn xác nó rất là cao khi anh em lắp ở sòng sới anh em nhé thì cái bộ hột này khi anh em lắp ở sòng sới thì à, nó sẽ đi đều cho anh em tỷ lệ 5 năm này đúng không ạ và cũng có thể giữ được tài giữ được xỉu anh em nhé thì à, cái bộ hột này nó hay ở chỗ nào hay ở chỗ thì là cái bộ hột này khi gặp những cái thế hột khó đúng không? thì anh em hay đi lắc ở sòng suối ấy, thì hay gặp những cái thế hột khó những cái thế hột mà anh em không thể lắc qua được những cái thế hột đó anh em muốn giữ xỉu nhưng mà nó lại để tài đúng không muốn à, ở tài nhưng nó lại xuống xỉu thì với cái bộ hột mà đã được làm của bên cơ sở bên tôi thì nó sẽ phá vỡ được những cái thế hột khó bằng cách lắp đơn giản ở bên cơ sở bên tôi thì à, về phần tăng tích của nó thì anh em không cần phải lo bất cứ phần tăng tích nha anh em nhé thì à, bây giờ thử luôn cho anh em trước tiên là vợ đèn rất là trong đúng không ạ nổ đúng không đó nổ rất là đều đúng không ạ khi em vớt hộp thì anh em lau qua 500 cùng điện ăn thua trẻ hồng luôn đó thì bây giờ sẽ test cho anh em cái độ hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu hai này nó như thế nào đúng không anh em thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em đầu tiên là cái tỷ lệ đi đều của bộ hột tài xỉu hai này anh em nhé tài đúng không ạ hai bốn sáu xuống xỉu đúng không anh em hai hai sáu lên tài một năm sáu đúng không ạ một hai ba bộ một đi rất là đều và những cái bộ một này đi rất là khôn anh em nhé ba bốn năm đúng không ạ lên tài thì à, bây giờ tôi sẽ test cho anh em cách lắc giữ tài giữ xỉu của bên cơ sở bên tôi anh em nhé vẫn là 456 giữ luôn tài cho anh em này. đó 245 vẫn là tài tiếp 146 556 đúng không ạ đó thì cái thế hột như thế này thì anh em phải giữ được tài này đúng không em thì anh em mới có thể ăn được tiền của người ta đó đúng không ạ đi đúng một hộp duy nhất à, bây giờ tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em vài chén xỉu đúng không ạ giữ luôn xỉu cho anh em này một ba bốn vẫn là xỉu hai ba bốn 126 đúng không ạ đó 234 thì bây giờ sẽ đi vào test cho anh em những cái thế hột khó là như thế nào Đó, thì thường thường những cái thế hột khó là như thế này Đó, 235 Đó. thì chén này tương đối là khó anh em lắc thì mặc định là nó lên tài đúng không ạ thì với cái bộ hột tài xỉu hai này bên cơ sở bên tôi thì anh em chỉ cần dùng cách lắc bình thường của bên cơ sở chúng tôi cách lắc giữ tài giữ xỉu của bên cơ sở chúng tôi là anh em có thể lắc được cái bộ hột này đi theo ý muốn của anh em và anh em giữ được xỉu anh em nhé với bộ hột khác thì chưa được làm thì ờ, mặc định lắc kiểu gì nó cũng lên tài 10 chén thì may ra thì chúng xỉu được một chén với bộ hột này anh em lắc đơn giản đó đúng không đi một hồn duy nhất một hai ba đúng không anh em và cái thế hột tiếp theo nó chính là cái thế hột một hai bốn hoặc là một ba bốn đó thế hột nhỏ như thế này thì tương đối là khó đúng không ạ thì chén này anh em cũng phải giữ được xỉu này thì anh em mới có thể ăn tiền của người ta đó. thì uh, những anh em gặp những thế hột như thế này thì những anh em hay bị tâm lý áp lực rằng là sẽ không lắc qua chén này thường thường là như vậy anh em nhé đó với bộ hột này thì anh em chỉ cần lắc một cách đơn giản cách lắc giữ tài giữ xỉu của bên cơ sở của tôi là anh em có thể lắc được bộ tài xỉu hai này đó. và cái thế hộp tiếp theo một thế hộp nữa thế hộp mà lúc nãy tôi uh, giữ tài đó, thì 556 hoặc là 665 đúng không ạ lắc đơn giản phá được những cái thế hộp khó của bộ tài xỉu hai này anh em nhé rất là hay đúng không ạ hai ba sáu vẫn là tài đó thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em xem là cái độ hiệu quả cũng như là cái phần tăng tích những cái tỷ lệ đi của cái bộ tài xỉu hai này thì anh em muốn sở hữu cho mình cái bộ tài xỉu mà để cho anh em ra sòng giới anh em đi bịp tài xỉu lắp tài xỉu bịp một cách hiệu quả nhất thì anh em hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để được tư vấn 24 trên 24 đó thì anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được uh, cập nhật những video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi tài xỉu bịp bầu cua bịp mới nhất hay không hay không chuyên về các dòng đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất hiện nay mà cơ sở chúng tôi đang có để giới thiệu cho anh em thì video này tôi làm đến đây là kết thúc hẹn anh em ở những video lần sau xin chào tất cả anh em chúc anh em đi chơi may mắn